ดยเฮยอีลอนเดิร์มเกิกลยคำใจด้วยเล่าดีบุญตายไปก้าวจืนนาดีหังยากเกลยคำใจปรองเห็นวัดกันลูกไกลแลกันตีปีกลาไกลคำใจด้วย vang qua giang dinh cây khầm rây dì lan rây ban đau nang chập cờ hoa giang cây khập xiêm xem ngơ blang dàn vàng sẽ có ia e đòi nghe cây khầm rây xiêm người nơi đây tuklay bikul tuklay ay di maeng người bon yua klay dim dây biguk ang cầu ai địa kia có sang dài gần tì lăn la có sang dây thao him phu ai địa kia có ea đòi nghe play kham dây xia ở đời hơi in lo đờ mơ cơ lệ khắp nơi lâu tìm buồn ta đến với gao chưa ta đi mang nhà kia lấy khăn trái prong hình vẫn gần lù clay la cần tươi bi cla clay kham đầy đua kia coi yang chỉ clay kham đầy lan đầy ban đau nắng chập cờ hoa nhang lại khắp xiêm sẽ nga blang nhàn vàng sẽ có ea đòi nghe lại khờ đầy xiêm người này đây trục lấy bị cuốn tu lấy ai địa mai còn doa lay dim day bi guk ang kau ai dia tria kau sang jai gần ti lăn la go son day thao him pu ai dia cờ của nhau Gleich hab's Jahr ngập Ablang Jan Pang Sẽ có ihr đòi nghe Gleich hầm đây xia Sẽ có ihr đòi nghe Gleich hầm rây xiang